Xin kính chào các anh chị đến với kênh youtube ô tô Lân Ngọc Đồng Nai Hôm nay ngày mùng 7 tháng 6 à, năm 2021 Cửa hàng ô tô Lân Ngọc Đồng Nai vừa về tới được một chiếc xe Toyota Innova 8 chỗ ngồi Năm sản xuất cuối 2008 à, Biển số 60A10047 à, à, Giá tiền chào bán mùa dịch Xe này cực kỳ đẹp nha các anh chị Không một cái lỗi nhỏ luôn nha Chưa có dọn chưa rửa luôn Vừa về tới mưa ướt mềm à, cửa hàng chào bán 195 triệu thôi 208 xe mới đăng kiểm mới bảo trì bảo dưỡng toàn bộ à, của khách hàng còn phiếu ở đây là phải bảo trì bảo dưỡng ba mươi mấy triệu nha thay bốn cái vỏ mới à, bảo trì thay dàn lạnh mới lóc lạnh dàn lạnh à, dán phim cách nhiệt nói chung là bảo trì dây cura máy móc đồ cực kỳ đẹp luôn nha à các anh chị nào muốn lấy chiếc xe này về chống dịch thì liên hệ với cửa hàng liền số điện thoại 0919243566 hoặc số Viettel à, 0868 337779 xe này vừa về chưa dặm sơn nha à, có mấy vết chày sơ sơ chút xíu nữa cửa hàng à, sẽ cho đưa qua kho dặm liền vừa về tới là cửa hàng quay liền 195 triệu có màn hình camera yeah bốn cái vỏ mới mới bảo trì bảo dưỡng máy nổ êm không biết tiếng máy nổ rồi các anh chị nha chạy cực kỳ êm xe này chính đức thanh lân ngọc chạy về luôn các anh chị nhìn mưa ướt về mem dơ hèm luôn nha ba hai à, 195 triệu nha các anh chị 2008 195 triệu đó hơi dơ đó, Toyota nova hàng kế cuối năm sản xuất 2008 nha các anh chị xe khá là đẹp nha bên trong liền lắm chút nữa cửa hàng cho lên cái tay lái G ở trong kho có tay lái G rồi có màn hình nha các anh chị có màn hình đặc biệt máy rất êm luôn máy rất êm để nổ máy cho các anh chị xem máy êm như xe điện luôn á à, lên kính bấm này nha anh chị nha đồ trong xe riêng dữ lắm mới can luôn à, kính bấm nè các anh chị nhà dạ, nút kính bấm này rất đẹp luôn nha các anh chị nha đó, màn hình nhạc camera lùi đèn cản đồ rin nha chưa sơn rất đẹp nha các anh chị đó, 195 triệu giá mùa dịch nha hai dàn lạnh kính bấm mâm đúc bốn cái vỏ mới thay nè các anh chị mới kè luôn xe đang nổ máy á em như xe điện luôn nha em như xe điện luôn đây có hai cái truyền hình sau nữa nè các anh chị xe đẹp lắm xe cực kỳ đẹp luôn để cửa hàng à, mở nút à, hai cái truyền hình lên nha cực kỳ đẹp nha có 195 triệu thôi à, chút nữa cho thợ điện kiểm tra nhà lạnh này là thổi như máy bay vậy nha các anh chị thổi dữ lắm đó, lạnh sau 195 triệu 208 gầm máy êm như xe điện luôn rồi à, cửa hàng ô tô Lân Ngọc Đồng Nai cũng thông báo với các anh chị biết là à, các anh chị cộng tác viên nha có xe mới về đây 195 triệu nhanh tay xe cực kỳ dễ thương chúng ta nhanh tay chia sẻ mà bán bốn vỏ mới nha các anh chị bốn vỏ mới cao quá à, mới đăng kiểm xe mới đăng kiểm bốn vỏ mới mới đăng kiểm một năm máy nổ rất là êm vừa về vừa về là quay liền chưa kịp rửa trà gì hết anh chị nào chốt thì cửa hàng dọn xong giao liền nha 195 triệu nha 208 nha các anh chị à, số di động là 0868 33 à, 77 79 số Zalo là 0919 à, 24 à, 3566 các anh chị xem sùng chỉ zin hết nha à, sùng chỉ zin hết rồi cửa hàng có um, giao xe cho các anh chị ở tỉnh gần nha anh chị nào ở tỉnh gần thì à, à liên hệ cửa hàng cửa hàng giao luôn bình ắc quy cũng mới dạng lạnh mới cách nước mới các anh chị cách nước mới lót lạnh mới máy đang nổ các anh chị máy đang nổ mà êm cực kỳ đó 2008 nha 195 triệu giá mùa dịch xe màu xám lông chuột 8 chỗ ngồi đó, Toyota Innova năm sản xuất 2008 8 chỗ ngồi à, xe mới bảo trì bảo dưỡng toàn bộ hết 3 40 triệu còn phiếu đây các anh chị nha thay vỏ mới đăng kiểm à, dán phim cách nhiệt à, lê kính bấm mâm đúc đồ khá là đẹp đó, à, màu xám lông chuột nha 8 chỗ nha giá tiền à, chào bán 195 triệu bao dọn sơn dặm sơn đánh bóng tẩy rửa hầm máy đó, còn xe bảo trì bảo dưỡng rồi chúng ta chỉ dọn sơn đánh bát tẩy rửa hầm máy nội thất là giao thôi đó, làm trong vòng một ngày là hoàn thiện mới can gầm máy êm như xe điện luôn nha các anh chị các anh chị lưu ý là cửa hàng của tôi là Ngọc Đồng Nai à, nằm tại xã Xuân Quế huyện Cẩm Mỹ tỉnh Đồng Nai chuyên mua bán trao đổi các dòng xe ô tô cũ đã qua sử dụng nha à, chút nữa cửa hàng sẽ cho thay cái tay lái à, bốn chấu nha các anh chị lên tay lái nữa là đẹp còn xe này lên dàn lạnh rồi nha à, lên dàn lạnh kính bấm mâm đúc đồ hết rồi <laughs> đèn cản lóc cửa là có hai lóc cửa luôn nè các anh chị hai lóc cửa à, hai bộ lóc cửa nha à, hai bộ lóc cửa xe đẹp lắm xe này cực kỳ đẹp luôn không lỗi nhỏ mấy em xe này người chủ bảo trì bảo dưỡng khá kỹ các anh chị 195 à, triệu nha rồi chúng ta anh chị chị công tác viên nhớ là chúng ta xem video nhớ bấm nút đăng ký nha các anh chị vì hàng tháng cửa hàng về khoảng 3 40 chiếc Toyota Innova cũng như các dòng xe khác cho nên các anh chị bấm vào nút đăng ký dưới có phải màn hình à, kênh sẽ thông báo là có xe mới về các anh chị có xe bán nha vì không đăng ký thì kênh sẽ không biết à, báo qua tin nhắn để các anh chị thông báo có xe về à, đăng ký là cái việc à, quan trọng để chúng ta không đăng ký thì kênh không thông báo là các anh chị không biết là có xe mới về à, rất đơn giản nha và anh chị nào có nhã hứng làm cộng tác viên cho cửa hàng thì cửa hàng rất hoan nghênh nha cách làm rất đơn giản đó các anh chị chúng ta xem video như thế này và chúng ta chia sẻ à, trên trang cá nhân zalo facebook của mình sau khi các anh chị chia sẻ xong thì à, à, các anh chị để lại số điện thoại của các anh chị trên Zalo Facebook và khách hàng của các anh chị gọi đến hỏi xe thì các anh chị chụp lại số điện thoại của khách hàng qua màn hình à, gửi qua cho cửa hàng ô tô Lương Ngọc Đồng Nai số Zalo à, 0919 à, 24 3566 thì cửa hàng ô tô Lương Ngọc Đồng Nai sẽ liên hệ trực tiếp với khách hàng và sau khi à, cửa hàng liên hệ à, giao dịch mua bán à, thành công thì sẽ chuyển khoản tiền hoa hồng cho các anh chị qua số tài khoản À, mà các anh chị à, không cần phải đến trực tiếp à, làm tại cửa hàng cũng như các anh chị không cần phải bỏ vốn bỏ công nha không cần trình độ cũng không cần bằng cấp vì hàng tháng cửa hàng về rất nhiều xe chúng ta chỉ cần à, à, chơi zalo facebook và chia sẻ là được rồi lưu ý là cái đặc biệt nhất là phải bấm vào nút đăng ký để cửa hàng thông báo tin nhắn cho các anh chị biết là có xe mới về vì hàng tháng cửa hàng về rất nhiều xe các anh chị không đăng ký cửa hàng sẽ không nhắn tin cho các anh chị vì không biết là các anh chị có bấm đăng ký hay không là không có đăng à, nhắn tin các anh chị được là biết có xe mới về nha các anh chị thì hàng tháng xe gì về nhiều lắm à, cửa hàng xin nhắc lại số à, Zalo là 0919 24 3566 và số à, di động là 0868 33 7779 xin nhắc lại chiếc xe này gầm máy thì êm miễn bàn luôn nha các anh chị nha vỏ mới đăng kiểm dài xe đẹp không lỗi đủ đồ chơi à, giá tiền chào bán cực kỳ là dễ thương 195 triệu bao dọn xe đẹp các anh chị về chỉ đổ xăng chạy thôi không cần phải dọn nữa à, cửa hàng chính chủ quỹ quyền tư nhân cho cửa hàng chủ xe là Xuân Lộc Đồng Nai cho nên là các anh chị muốn à, sang tên thì à, trong tỉnh thì rất khỏe mà ở tỉnh xa thì cửa hàng sẽ bao rút cho các anh chị nha à, xin nhắc lại một lần nữa là chúng ta nhớ bấm vào cái nút đăng ký dưới góc phải màn hình cũng như là chúng ta vừa xem vừa bấm đăng ký cũng được anh chị nào có nhà hứng làm thêm kiếm thêm thu nhập mùa dịch thì à, chúng ta à, chia sẻ video và bán à, ngồi tại nhà à, mùa dịch này chúng ta ngồi tại nhà chúng ta xem video Zalo Facebook nhiều cho nên các anh chị cứ chia sẻ mạnh đi à, cửa hàng sẽ bán xe và giao xe tận nơi cho các anh chị ở tỉnh gần nha ở tỉnh xa thì giao xe có phí à, phí hợp lý cho các anh chị các anh chị khỏi phải ngại à, xin nhắc lại chiếc xe 208 à, 60A 10047 Toyota Innova 8 chỗ à, giá tiền chào bán là 195 triệu bốn cái vỏ mới mới bảo trì bảo dưỡng toàn bộ chưa có à, mới về tới chưa có dọn à, sau khi cửa hàng giao sẽ dọn sạch về đồng sơn nha cái đồng thì quá đẹp rồi chỉ có sơn à, chạy trước một vài chỗ thôi à, được à, màn hình có rồi kính bấm mâm đúc lóc cửa hai dàn lạnh rồi cửa hàng lên cho khách hàng thêm cái tay lái nữa à, lưu ý là xe cửa hàng về rất nhiều cho nên chúng ta vừa xem vừa bấm đăng ký nhớ bấm đăng ký để được tin nhắn của cửa hàng thông báo là có xe mới về vì hàng tháng cửa hàng về khoảng ba bốn mươi chiếc nha anh chị lưu ý nha rồi ta quay sơ lược thôi à, chúng ta à, nhớ là nếu làm thêm kiếm thêm thu nhập thì bấm vào nút đăng ký có phải màn hình và bấm chia sẻ để cùng bán cùng kiếm thêm thu nhập từ ô tô Lân Ngọc Đồng Nai à, số à, điện thoại di động của cửa hàng ô tô Lân Ngọc Đồng Nai là số à, 0868 33 7779 và số Zalo là 0919 24 3566 cửa hàng hàng tháng về rất nhiều xe anh chị vừa xem vừa bấm đăng ký để cập nhật xe mới nhé cửa hàng ô tô Lân Ngọc chúc các anh chị cộng tác viên tháng này bán thật nhiều xe và chia sẻ thật nhiều xe tại vì mùa dịch này bà con cô bác cũng ít ra đường cho nên là ít đi xe xe khách chúng ta chỉ đi xe nhà mà thôi là một chiếc 208 như thế này là 195 triệu dọn đẹp mới bảo trì bảo dưỡng đầy đủ giấy tờ hợp lệ thì cũng tương đối hợp lý cho bà con mình mua về sử dụng các anh chị lưu ý là chúng ta chia sẻ càng nhiều thì cơ hội chúng ta bán xe càng nhiều nha không cần phải bỏ vốn bỏ công cũng không cần phải trình độ bằng cấp cửa hàng à, chỉ à, hỗ trợ cho các anh chị về khâu giấy tờ và dọn xe đẹp các anh chị chỉ việc à, chia sẻ và bán thôi à, có lợi nhuận thì cửa hàng và khách hàng và các anh chị cùng hưởng hết chứ không phải mình cửa hàng hưởng cho nên trước tiên cửa hàng cũng cảm ơn các anh chị là đã bỏ chút thời gian quý báu xem cửa hàng quay phim cũng như cảm ơn các anh chị đã bỏ chút thời gian chia sẻ video cho cửa hàng à, chúc các anh chị tháng này bán thật nhiều trước khi cướp máy nhớ bấm vào nút đăng ký và bấm chia sẻ xin nhắc lại số điện thoại 0868 33 77 79 cũng như số Zalo 0919 243566 xin chào và hẹn gặp lại xe sau